kính mời vào dân hương kính điếu tân trọng kính mời Thank you. thank mm -hmm. you

Dạ. Cố nhá. Đây cố. Đây núi đấy. Dạ. Ngoài bên đây cái này. Đang. Con cái bự yếu. Con cái bự yếu. Con cái bự yếu gọi chung xé anh ơi anh ơi bạn ơi chốt chốt còn còn hai cái đâu anh em ơi cái cảnh này buồn quá cầu họ thấy ai ai mình đồng ý là ai mình tới cái chỗ này hết mà chứ tha khi nữa không biết thôi đó nè đấy cùng đấy giống như cái lan của những người chết ồ đấy rồi thành chọn vậy Ah, và thể hội đồng

Không đưa được đâu, không